Các em cùng quan sát ví dụ số 1. Nghiệm của phương trình sin x bằng trừ 1 sẽ là là gì? Thì ở đây đề bài cho chúng ta bốn đáp án để chúng ta lựa chọn đây. Đáp án A, đáp B, đáp C và đáp D. Các em chú ý ở đây, tất cả các giá trị k của chúng ta đều là thuộc số nguyên nha. Ở đây có thể đề bài không ghi nhưng chúng ta phải hiểu như vậy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích đề bài Nghiệm của phương trình sin x bằng trừ 1 Đây là một phương trình Phương trình lượng giác cơ bản nhưng lại là vào trường hợp đặc biệt Đúng chưa? Và trường hợp đặc biệt này phương trình chỉ có một họ nghiệm thôi Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi lại giải chi tiết Ta có đây sin x bằng trừ 1. Nhớ lại trường hợp đặc biệt đầu tiên. x sẽ bằng là trừ pi trên trừ pi trên 2 cộng với k 2pi với k thuộc số số nguyên. Được chưa? đối với một cái phương trình bất kỳ bao giờ khi các em tìm được nghiệm, các em cũng phải kết luận đây là bước bắt buộc nha. Vậy phương trình có họ nghiệm là Tại sao lại họ nghiệm các em chú ý ở đây? Vì ở đây phương trình à, nghiệm của chúng ta là chứa k với k là một số nguyên thì mỗi giá trị nguyên k thì chúng ta được một nghiệm. Vậy nó tạo thành một cái họ nghiệm. Họ nghiệm này nó có công thức chung là như vậy. Được chưa? x bằng trừ pi trên 2 cộng với K2pi và đây K vẫn thuộc số nguyên Z. Ok chưa? Vậy từ kết quả chúng ta tìm được, bây giờ chúng ta đối chiếu thì ở đây có đáp án B là trùng với kết quả của chúng ta và ta chọn đáp án B. Vậy là ví dụ một của chúng ta đã hoàn thành rồi.